Thầy Pháp đã có những chỉ đạo từ xa Nè, Murillo về rộng Vua Thành đây rồi Tăng tốc pha đảo bóng miễn phí vận chuyển 11 tháng 11 Lần đây là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh Hậu vệ đối phương đang áp sát rất nhanh từ phía sau Tiến Linh nhận bóng Tuyên truyền 11 tỷ xu voucher Sút, sút, sút đi Hoàn thành tung cú sút từ rất xa Bóng vừa mới đập trúng cột cầu rồi Tiến Linh vận tay tiếp tục lao vào dứt điểm Trúng, trúng rồi Đúng căn hộ cùng Shopee siêu sale ngày 11 tháng 11 trên Shopee Mời quý vị ơi, chúng ta đừng quên quay trở lại livestream ở trong app Shopee sau khi lắc xu nhé Bởi vì chương trình của chúng ta sẽ còn tiếp tục ở trên ứng dụng Shopee cho đến nửa đêm ngày hôm nay Nối tiếp bằng các trò chơi tương tác cực kỳ hấp dẫn Cùng với đó là những cơ hội nhận nhiều hơn nữa những Shopee xu Và ngay lúc này đây, một voucher đặc biệt đang được hiển thị ở trên màn hình livestream tại app Shopee Các bạn hãy nhanh tay bấm vào nút lấy để lưu vào ví voucher của mình Chúng ta có thể sử dụng vào lúc 11 tháng 11 lưu ý rằng đây là một mã voucher cực kỳ có giới hạn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Shopee, ứng dụng mua sắm trực tuyến đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này lan tỏa thông điệp mua sắm an toàn và bảo vệ sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn Trước đây tôi thích ăn đồ mặn Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình Có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày Nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn